Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ năm ngày 27 tháng 5 năm 2021, tức ngày 16 tháng 4 năm 2021 âm lịch, ngày Ất Hợi, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Ất Hợi hôm nay là Quý Tỵ, Tân Tỵ, Tân Hợi. Con giáp xung tháng Quý Tỵ là Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. 1. Tử vi tuổi Tý. Nhờ có Tam hội phù trợ, sự nghiệp của người tuổi Tý tiến triển vô cùng thuận lợi, thậm chí bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân và rất có thể, quý nhân sẽ giúp bạn khắc phục được những khó khăn tồn động trong suốt thời gian qua và định hướng công việc trong thời gian tới. Nếu nghiêm túc làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, bản mệnh cũng có thể nhận được sự tán thưởng của cấp trên và tin tưởng của đồng nghiệp. Hãy tin rằng mọi sự cố gắng của bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng trong tương lai. Thủy sinh mộc cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới phát triển rất tốt đẹp, nếu còn độc thân, bạn có thể giữ liên lạc với một vài đối tượng hứa hẹn. Sau đó, hãy mở rộng lòng mình và lắng nghe trái tim lên tiếng. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thân, tị. 2. Tử vi tuổi Sửu. Thiên tài chiếu mệnh, người tuổi Sửu cần cù và chăm chỉ dễ phát tài nhờ nghề tay trái của mình. Cho dù chỉ là công việc làm thêm đi chăng nữa, nhưng nếu bạn đã dành nhiều tâm huyết vào đó thì tất nhiên, bạn sẽ được nhận một phần thưởng xứng đáng. Tuy nhiên, bạn không nên ba hoa, khoác lác quá nhiều về thành tích của bản thân mình, khiến người ta có kiến thức sâu rộng hơn chê cười. Hãy tiếp tục khiêm tốn học hỏi điều hay từ người khác, bởi những gì bạn đã biết vốn mới chỉ là một phần rất nhỏ bé trong biển tri thức mà thôi. Thổ khắc thủy, bản mệnh cần quan tâm đến gia đình hơn, không nên dồn tất cả thời gian cho sự nghiệp của mình, cho dù có bận rộn đến đâu cũng hãy cố gắng dùng bữa tối với mọi người, đây là thời điểm các thành viên đều quây quần bên nhau. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, hợi. 3. Tử vi tuổi dần Cục diện tương phá tác động lớn đến phương diện tình cảm của người tuổi dần. Đặc biệt, với những người đã lập gia đình, bạn cần phải quan tâm và tâm sự với nửa kia nhiều hơn để tình cảm đôi bên không trở nên lạnh nhạt, những người còn độc thân cũng gặp nhiều chuyện không như mong muốn. Bạn khó tìm được người phù hợp, cho dù hiện tại bạn có đang mở lòng với mọi người và quanh bạn vốn chẳng thiếu người để ý đi chăng nữa. Có lẽ đây không phải thời điểm thích hợp để bắt đầu chuyện yêu đương. Kiếp tài cho thấy bản mệnh cũng có thể vướng phải nhiều rắc rối trốn công sở. Vì vậy, bạn dễ tranh cãi với đồng nghiệp này cần phải kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, không nên để chuyện bé xé ra to, gây tổn thương hòa khí với mọi người, giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão Tam hợp phù trợ, người tuổi mão luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình khi bắt tay vào công việc. Tuy nhiên, vì bạn đang quá mơ mộng và lý tưởng hóa mọi việc nên bạn dễ thấy chán nản, thậm chí là muốn từ bỏ nếu công việc gặp khó khăn bất ngờ. Các mối quan hệ xã giao của bạn phát triển tốt đẹp nhờ có bản tính hiền hòa và vui vẻ. Bạn luôn chân thành, nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà không hề toan tính. Vì vậy mà chắc chắn, bạn cũng sẽ được mọi người giúp đỡ nếu gặp khó khăn. Xem tử vi trực tuyến 12 con giáp cho biết hôm nay thủy sinh mộc, gia đình của người tuổi này cũng có bầu không khí rất yên bình và ấm áp. Bạn và nửa kia của mình chẳng hề giấu giếm nhau bất cứ điều gì, nhờ vậy mà tình cảm vợ chồng ngày một gắn kết, khiến người ngoài ngưỡng mộ. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ quý nhân phù trợ, Sửu, Tuất, Hợi. 5. Tử vi tuổi Thìn. Chính tài là dấu hiệu may mắn đối với người tuổi Thìn trên con đường tài lộc. Bạn có thể được thưởng nóng hoặc tăng lương vì những cố gắng không mệt mỏi trong suốt thời gian qua. Có thể thấy rằng những gì bạn bỏ ra đã được trả giá xứng đáng. Nếu là người làm sản xuất, kinh doanh, bạn có thể tìm được những đối tác hoặc khách hàng tiềm năng, giúp bạn tăng số lượng tiêu thụ sản phẩm hoặc mở rộng thị trường. Có thể nói đây là một trong những thành công đáng kể vào thời điểm này. Thổ khắc thủy khuyên con giáp này cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia. Khi đôi bên có chuyện gì bất đồng ý kiến, bản mệnh đừng khăng khăng với ý kiến cá nhân, bởi chưa chắc tất cả những suy nghĩ của bạn đã là đúng đắn. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, dậu, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Cục diện tương xung tác động khiến người tuổi tỵ không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp của mình. Vì ăn nói thiếu suy nghĩ, bản mệnh dễ gây mất lòng, thậm chí là tổn thương những người xung quanh mình một cách vô ý. Bạn cũng trải qua một ngày vất vả do ông đồm quá nhiều công việc. Có tham vọng là tốt, nhưng để đến được thành công, bạn cần phải có một lộ trình rõ ràng, không thể nóng lòng mong thành công đến với mình ngay lập tức. Bạn vốn là một người thông minh, có trí tiến thủ, vì vậy nếu muốn khẳng định vị thế, hãy biết tận dụng và phát huy điểm mạnh của mình. Cùng với đó, nếu là người làm ăn, bạn nên làm giàu trong sáng, không tham tiền, chạy theo những gì không phải là của mình. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ Thủy khắc hỏa cho thấy người tuổi ngọ rất dễ rơi vào tình trạng chiến tranh với nửa kia vì những quan điểm bất đồng, vợ chồng không tránh khỏi những khi mâu thuẫn, nhưng điều cần làm lúc này không phải là hơn thua bằng lời nói. Một khi rắc rối nảy sinh, dù là ai đúng ai sai, bản mệnh cũng có thể chủ động làm hòa. Vợ chồng cùng sống dưới một mái nhà, mâu thuẫn kéo dài chỉ khiến bầu không khí thêm căng thẳng, ảnh hưởng đến tất cả mọi người mà thôi. May mắn có thực thần nâng đỡ, việc làm ăn của bản mệnh có dấu hiệu phát triển rất tốt, nhất là với ai đang làm nghề tự do. Bạn có thể tìm được những hợp đồng hoặc những mối hợp tác hứa hẹn, còn với những người làm công ăn lương, bạn cần tiếp tục cố gắng phấn đấu. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, dần. 8. Tử vi tuổi mùi Thiên tài độ mệnh, người tuổi mùi dễ phát tài lớn nhờ những công việc kinh doanh, buôn bán. Những gì bạn nhận được hoàn toàn xứng đáng với những gì bạn đã bỏ ra, đây là lý do để bạn tiếp tục tin tưởng vào tương lai và cố gắng hơn nữa. Hôm nay còn là một ngày cực kỳ may mắn với bản mệnh khi bạn là con giáp phát tài bất ngờ. Bạn có thể thử vận may của mình trong các trò may rủi, tuy nhiên không nên quá phụ thuộc vào điều này. Hãy làm giàu dựa trên sức lao động chân chính của mình. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực phá là ngày thích hợp để quan tâm đến sức khỏe của mình. Nếu cơ thể gặp bất cứ vấn đề gì, bạn có thể sắp xếp thời gian để đi khám. Không nên để đến khi mọi việc trở nên nghiêm trọng rồi mới giải quyết. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân Cục diện tương hại khiến người tuổi thân phải trải qua một ngày không mấy yên ổn. Kẻ tiểu nhân có thể giờ chờ khiến bản mệnh vướng phải những chuyện thị phi không mong muốn. Những ai không hiểu rõ về bạn sẽ hiểu lầm bạn. Đừng quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản bác bằng lời nói, bởi lời nói cũng chẳng đem lại nhiều ích lợi thực tế, hãy chứng minh bản thân mình bằng những hành động thực tế hơn. Chắc hẳn sẽ không ai dị nghị gì được nữa khi trắng đen đã rõ ràng. May mắn có kim sinh thủy, mệnh chủ luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của nữ kia. Vì vậy, nếu chưa tìm được cách giải quyết cho vấn đề, đừng ngại ngần tâm sự với người ấy. Hai người có thể cùng nhau vượt qua mọi sóng gió. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, dậu. 10. Tử vi tuổi dậu kim sinh thủy, mối nhân duyên của người tuổi dậu khá tốt đẹp, đặc biệt là với những ai vẫn còn độc thân. Bản mệnh trở thành một người có sức hút, được nhiều đối tượng tiềm năng theo đuổi. Hãy cho mọi người tiếp xúc, trò chuyện với mình nhiều hơn. Nếu đã có gia đình, bạn luôn tin tưởng người kia, cho dù có nghe thấy những lời điều tiếng đi chăng nữa. Bạn biết rằng sự tin tưởng là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ vợ chồng, Thiên quan khuyên người tuổi dậu không nên quá nóng nảy hoặc hiếu thắng trong ngày hôm nay, đặc biệt là những ai làm trong môi trường công sở. Có những khi bạn phải học cách thỏa hiệp để đi tới thống nhất chung. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tỵ, sửu. 11. Tử vi tuổi tuất Chính tài hứa hẹn một tương lai rực rỡ nếu người tuổi tuất giữ vững được tinh thần làm việc chăm chỉ, cần cù như hiện tại. Bên cạnh đó, bạn vốn là một người có tài nên ngay từ bây giờ, hãy đưa ra những mục tiêu tham vọng hơn. Những ai luôn nỗ lực không ngừng trong công việc sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Bản mệnh có thể được cất nhắc lên vị trí thích hợp với năng lực hơn hoặc được nhận một khoản tiền thưởng khả quan trong tương lai. Thổ khắc thủy khuyên con giáp này cần phải quan tâm nhiều hơn nữa tới con cái của mình. Đừng để đến khi mối quan hệ của mình và các con đang dần trở nên xa cách thì mới hối hận hãy bớt thời gian cho công việc và dành nhiều thời gian hơn cho con. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, thân. 12. Tử vi tuổi hợi Người tuổi hợi dễ có những tư tưởng bi quan và tiêu cực trong ngày hôm nay do chịu ảnh hưởng xấu của cục diện tự hình. Tuy nhiên, dù có bất cứ khó khăn nào bày ra trước mắt, bạn cũng không nên bi quan hoặc tìm cách đổ lỗi cho người khác, Mệnh chủ là người nhanh nhẹn và quyết đoán, tuy nhiên đôi khi, bạn lại quá nóng vội, đưa ra những quyết định không chính xác. Có thể đây chính là một trong những nguyên nhân khiến bạn khó gặt hái được thành công hơn người khác. Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Tây Bắc để gặp hỷ thần hoặc Đông Nam để gặp tài thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ